rồi vào để nói chuyện thấy chưa đây rồi đây rồi và đây để nguyên bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh thằng à, kia đánh bạn đánh bạn tao á đánh bạn tao tôi giết mày đấy quạt đến đấy đây đây vợ đây đi mẹ đẹp mặt chưa không cho ra thằng vật lộn kia thì mẹ mẹ biết là nó có gia đình rồi để đẻ nguyên đấy không làm gì bỏ còn khẩu trang ra đây thằng này không không không hỏi nguyên ông dạ bỏ khẩu trang ra ông bảo ông không được ra ngoài từ từ đã để tôi giải quyết ông về đâu để nguyên vứt khẩu trang ra không đánh không được đánh ta bảo không được đánh bỏ ra Đằng kia Ít mẹ cái con này Nè Xuống Xuống Địt mẹ mày chồng đẹp ra này ngủ thằng già kia đi con mẹ mày gì Thế chưa Ngoại tình bạn ơi Mẹ nó bắt sống tôi bắt sống luôn vợ của thằng bạn tôi Thằng Nguyên Địt mẹ mày con ba để Nguyên không đánh đầu không cho đánh nhau Địt mẹ mày đúng là chồng đẹp ra này Địt mẹ vợ giáo viên mầm non nhá đấy của thằng ta này thì thằng này năm nay năm sáu năm bảy tuổi này thì mẹ đấm nhẹ thì nó chết thằng này đưa đánh chứ thì phải đánh nó chết đấy thì bảo nó bé người đánh làm gì không đánh nó đưa điện thoại tôi điện thoại để đấy không không không đây quay hết rồi không đánh nói thằng nào bạn đây thằng này ở đâu thằng này ở đâu chưa biết được ấy là địt mẹ ghê gớm nhỉ cho tao quay mặt mày đi mặt váy à mặc váy à làm ấy chưa cho ra mày đi không mày liên quan đến tao có đi mày à mày chồng mày nó bảo bố mày đến đây để bắt loại chó đây mới còn đánh mẹ nữa mà mày à mà còn nữa mà còn nữa đây đi về mày đừng nhìn tao kiểu mắt đấy nhá tao bảo tao giết luôn đấy trước nó bắt tao ở trong nước ở gì đấy à, thằng chúa này ở đâu à, làm gì không biết làm gì nhưng thì bèo tí rồi đuổi hết thằng cô cháu tao đây giải quyết chưa cô cho ra đâu không ra được không ra được ờ, mày ở đâu thế này mày biết gia đình nhà nó có có chồng chưa biết nó có chồng chưa cầm như cái rớt để cái đó bạn để nguyên kệ đó bạn để nguyên đi để cho nó nhục để làm gương cho xã hội làm gương cho xã hội làm gương cho xã hội chồng nó ăn cái này thì còn bị mẹ này còn ham chân thôi nghe chúng mày ơi đấy chúng mày ăn được chưa chỉ biết là hai người là trong mày rồi nó sang ra không cái việc bạn bạn không ra cũng được chứ mà không ra cũng đánh người đâu không đánh nhau cả bà bà bà ơi công việc nó phải bận bạc rồi công việc nào cũng thế cũng phải có một cái rủi ro hả máy. vợ đẹp trai đi mẹ chồng đẹp thế này mà đi quần mẹ ăn giặt hết vẫn là ngoái đồ vẫn là đồ của nó mà Ôi, vợ chồng nó vẫn là của, của nhau mà đừng cho ra đây thì mẹ cho cả làng xem này đấy mẹ về này em ơi cái con này nó ngoại tình với thằng này này nó ngoại tình thằng bạn của anh địt mẹ bây già ngô gì chồng đẹp trai ngời ngợi địt mẹ vô sư đây chồng này địt mẹ mà cái bố cái thằng già này chứ ác không này địt mẹ nó có bùa mê thuốc nú gì không biết Nuôi cả bạn hoặc là cả cái não nào được như này con tao là nhà nó chết thì thì ông ông bà thì chúng ba thì chúng cháu đánh nhau đánh gia chưa cháu chưa đâu ai cả bây giờ đấy là cái bài đấy là, là, là câu câu cửa mồm nó nó to thôi chế bạn vừa rồi bạn chế bạn làm ăn nó phải tiền hải bạn đây đó ờ, tiền hải tôi hỏi rồi tiền hải không để để để để để giờ này là cho bạn ấy gọi công an đến để giải quyết luôn đi gọi công an đi không không không có bằng chứng ở à, công an thì không có bằng chứng cả nếu ra ngoài mất bằng chứng luôn ông bà gọi thoải mái ôi giời ơi bà gọi thoải mái giời đây gọi công an đến giải quyết cho nó êm đẹp đây là đối tượng này ở bên tiền hải nhá ừ. ừ, đều không xấu hổ kìa ừ. à, đấy ra cô giáo bảo là tao ngủ với trai chẳng gì xấu hổ cả điệt gọi rồi có rồi điện thoại của nó mày giả nó không cần ra cắn cái gì ra chả cắn cái gì không cứ để đấy là chứng cứ bạn đây không được đưa cái gì mà đưa không không không chứng cứ đâu không tin nhắn tin nhắn này nọ đưa cái này chụp vào đấy mở đưa đấy chụp vào có chứng đã cái gì đưa đây mẹ mày chồng rõ đẹp dai nhá địt mẹ đẹp dai như này địt quần bà thế đấy đi ngủ với cái thằng thằng già này già thì mẹ mày nó cả đít thằng này đéo đánh đéo dám cho anh em đánh thì mẹ đánh chỉ sợ nhẹ tay con chết bà rồi này đẹp mặt chưa hả mày đấy đẹp mặt chưa đẹp chưa không tao tao không đánh mày nhớ chưa mày thấy đẹp mặt chưa thì mẹ mày sướng sướng một tí thấy khổ chưa mẹ em tiền hải mày hỏi bố mày hỏi tên tao trong nó biết tao long không thằng nào cũng biết đây thì mẹ giường hạnh phúc này thịt bẹ chim bé là cả cái thịt hôm nay tao xem nó đái và chim đúng bằng cái củ khoai của tay đây là thịt bẹ ở đây ờ à, ok đưa giấy tờ đây đưa hết tiền đây ừ, thì... không tiền đâu còn ừ. tiền gia đình tiền của gia đình nó vẫn phải cầm như bạn ờ, thu về chứ đây, này, nhìn chưa này, trong nhà Mỹ là đường này. Đâu có gì? Này là của con đâu? Ừ. Địt mẹ mày tao có thân mày thế, còn con mẹ đúng bị mọc cái sừng to à, thật. Đưa đây. Đưa Giữ hết, vẫn là của mày giữ hết làm sao nó quyền ấy được đi mẹ mày sai bố mày nè nè, bây giờ làm sao được quyền đòi hỏi được lần lần thứ mấy rồi lần lần thứ mấy rồi hả lần thứ mấy ơ cái việc tôi hỏi hỏi lần lần thứ mấy hả Được chưa từ từ để cho công an đi giải quyết đàng hoàng chứ làm sao ra cái hết về cái bằng nhân chứng rồi vật chứng rồi không đánh thằng này thì đánh nó chết đấy để bà nó nhìn nó bé lắm thôi không